Vâng, mình thưa quý vị và các bạn Hôm nay kênh Top 10 Mẹo Hay xin chia sẻ những quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta làm logo nó xoay tròn ở trong video bằng cái phần mềm Camtasia Và hiện giờ là mình đang sử dụng cái phần mềm Camtasia Studio 8 Hiện nay có con nó có cái bản 9 nhưng mà mình đang sử dụng bản 8 này khá là ok Thì uh, mình chưa xài bản 9 Ờ, cái này nó cho phép chúng ta dùng thử trong vòng uh, miễn phí trong vòng một tháng sau một tháng thì nó sẽ bắt chúng ta mua bản quyền mua của nó nhưng mà chúng ta sau một tháng chúng ta lại cài lại như quý bạn ạ cái này thì bạn chúng ta lên Google chúng ta download về để sử dụng nhé đây cũng là một phần mềm ờ, biên tập video khá là hay đây sau khi mà mình mở cái video uh, Camtasia này lên nó sẽ giao diện của nó sẽ như thế này Nói thật quý vị các bạn là mình cũng ít khi sử dụng cái uh, hiệu ứng cho cái logo này nó quay bởi vì là uh, nó chiếm uh, mất uh, khá nhiều thời gian nếu mà quý vị các bạn uh, muốn cho đẹp mắt hơn chúng ta là còn sao không thì như mình thì cũng thỉnh thoảng thôi nhưng mình không sử dụng thường xuyên thì ở đây chẳng hạn như mình lấy một cái uh, video vào trong cái này đi đây chẳng hạn như mình lấy uh, một cái ảnh này để mình làm video chẳng hạn ví dụ như mình đang ờ, có cái này mình làm video và mình lấy thêm một cái logo nữa chẳng hạn logo của nó đây chẳng hạn như mình lấy thêm một ờ, logo như thế này nữa biết bạn thì bây giờ mình ờ, sẽ làm kéo cái này xuống đây mình làm video cho các bạn nhìn luôn nhé đây nếu mà mình à, không muốn đoạn này mình muốn cắt đoạn này đi thì mình phải cắt đoạn này đã Đấy, cắt đoạn này đi Đấy, xong mình cho cái ảnh này xuống đây đi Đấy, chúng ta cũng có thể là mình lấy một cái đoạn nhỏ thôi đoạn nhỏ thôi không thì sẽ làm mất thời gian quý vị bạn đây hẳn như mình muốn lấy một cái đoạn này còn còn đoạn này mình bỏ đi sẽ cắt bớt đoạn này Đấy, và cái ảnh này mình kéo dài ra bằng đây mình cho cái này nó to lên xong. đây đây là khi mà quý vị bạn chẳng hạn như quý bạn đã có một cái cái cái video nó ngắn như này nó như này vâng, kính thưa quý vị và bạn hôm trước Đó. thì uh, bây giờ chúng ta làm một cái cái hiệu ứng cho logo nó xoay thì chúng ta trước tiên chúng ta hãy mở một tách mới này một cách ấn dấu cộng việc bạn chúng ta kéo cái logo này xuống đây Đấy. logo xuống đây xong ta cho nó sát vào nhé việc bạn muốn logo nó chạy từ đâu thì chúng ta có thể kéo cái này ra vào Đấy. đây chẳng hạn như mình lấy một cái logo này xong rồi ở đây thì à, đầu tiên chúng ta hãy chọn vào cái cái mục này Đấy. chúng ta chọn vào cái dòng này và ta nhấn cái phím này nhấn phím app này việc bạn xin lỗi quý bạn là ờ, phòng mình làm việc thì ở bên cạnh đường ấy, tiếng ồn nó hơi ồn mong quý vị bạn thông cảm cho mình nhé đây xong chúng ta ấn phím này à. tiếp tục là chúng ta nhấn phím shift ở trên bàn phím ấy xong chúng ta kéo cái logo này nó nhỏ lại à, nhấn và giữ phím shift cái việc bạn ấy. À, kéo logo nhỏ lại xong chúng ta thả ra và kéo ở đây quý vị bạn thấy trên cái tách của cái logo này chúng ta thấy một nút chấm chấm màu màu xanh đây đúng không ạ và chúng ta lấy chúng ta kéo nó ra Đấy, kéo cái này ra xong bây giờ à, chúng ta hãy hãy thêm hãy, hãy thêm một cái logo nữa bằng cách là chúng ta nhấn chuột phải vào logo này Đấy, chúng ta ấn copy chúng ta paste vào đây chuột phải và paste vào đây nó, nó báo cái gì đây có khả năng cái này phải kéo vào đây các bạn đây mình làm lại nhé copy paste không được à đây mình ấn chuột trái vào vào đây một phát cho này xong ấn chuột phải vào cái này copy paste ok quý vị bạn bởi vì là cái lúc mà chúng ta không ấn cái chuột chuột vào đây thì nó đang đang nghi là chúng ta paste vào đây nó trùng lặp nó không đấy ở đây rồi khi chúng ta vào đây rồi các bạn xóa cái cái ờ, cái, cái, cái hiệu ứng này đi này. Đấy, bằng cách chúng ta nhấn chuột phải để ta xóa cái hiệu ứng này của các bạn sau khi xóa hiệu ứng này chúng ta kéo nó lại sát lại cái cái logo trước nhé rồi bây giờ chúng ta đã có hai cái logo thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau chúng ta kéo nhỏ đầu tiên chúng ta hãy kéo nhỏ cái logo này lại trước ạ ấn phím shift và kéo nhỏ cái logo này trước đã xong đó chúng ta ấn add cái này chúng ta kéo kéo cái logo này nó to ra à, kéo logo nó to ra chúng ta ở đây chúng ta kéo dài cái mũi tên này ra như thế này là chúng ta đã có một cái hiệu ứng chẳng hạn như mình mình mình thử cái xem thì thì, thì nó có ấy không nhé nó có nó có xoay không quý vị bạn nhé Vâng, kính thưa quý vị và bạn hôm trước kênh điện kinh hoàng à, việc bạn à, thấy việc bạn thấy thấy nó nó đang di chuyển nó nó xoay Đấy, nó nó thu nhỏ lại vì ở đây việc bạn thấy cái hiệu ứng nó chậm bởi vì là mình đang dùng cái phần mềm để mình quay lại cái màn hình đang uh, hướng dẫn với các bạn thì uh, nó sẽ quay chậm còn lúc mà chúng ta làm thì nó sẽ quay nhanh hơn Đấy. nó sẽ to ra được quý vị bạn và cái uh, vấn đề quay chậm hay quay nhanh nó phụ thuộc vào cái chỗ mà cái độ dài của của cái logo này chúng ta cho dài hay ngắn nếu mà chúng ta cho ngắn thì nó quay nhanh hơn quý vị bạn à đây để quý vị bạn à, chúng ta để ý nhé ở đây đúng không ở đây thì à, uh, việc bạn thấy cái chữ nó đảo ngược này chúng ta không đọc được thì cách chúng ta làm lại bằng cái cách này chúng ta thử lại cái cách này nhé Đây, chúng ta tắt cái xóa cái này đi để chúng ta làm lại xem đây bây giờ mình copy cái này ra nhé ấn copy này ấn vào đây này xong ấn paste này Đấy, à, là nó ở đây rồi quý vị các bạn này thì bây giờ chúng ta ấn ờ, chuột cái vào đây này nó hiện cái này chúng ta xóa cái này đi rồi ta kéo nó vào đây đầu tiên chúng ta hãy là kéo nhỏ cái logo này lại kéo nhỏ logo này lại bây giờ nó nhỏ rồi thì chúng ta lại ấn áp cái này chúng ta ấn áp cái này rồi chúng ta kéo nó ra chúng ta kéo nó sang bên bên phía này cái vị bạn này chúng ta kéo nó sang bên này thì chúng ta không kéo sang bên phải nhưng mà kéo sang bên trái Đấy. xong chúng ta thả chip ra và kéo cái này vào đây Đấy, bây giờ chúng ta thử lại nhé, thử xem lại. vì bạn thấy tí nữa mình sẽ cho cái này nó nhỏ lại một chút nữa thì ờ, việc bạn thấy nó sẽ nhanh hơn đấy xong bây giờ nó nó bung ra các bạn Ờ, ở đây thì quý bạn thấy nó qua quay nó giật là như mình vừa bảo ấy, là mình đang dùng quay màn hình còn khi mà chúng ta làm nó quay nhanh hơn và nó quay nhanh hay chậm là tùy thuộc chúng ta cho cái này nó to hay nó nhỏ nếu mà chúng ta cho nó nhỏ thì nó sẽ quay nó nó nhanh hơn rồi ok Đấy, các bạn thấy nó nó xoay tròn đúng không ạ thì bây giờ mình à, thử một cái là bây giờ như mình bảo nhé là mình thử một cái này mình cho cái này nó nhỏ bớt đi Đấy. cho nhỏ bớt thì đầu tiên chúng ta cho cái này nhỏ Đấy. chúng ta cho cái này nhỏ bớt lại cái này có thể chúng ta cho nhỏ bớt lại thì ờ, đây là một cái cách mình thử làm để cho quý vị bạn thấy được là cái hiệu ứng nó sẽ xoay nhanh hơn Đấy. đây bạn thấy nó nó chạy nhanh hơn đúng không ạ thì cái này chúng ta mà kéo dài ra thì cái tốc độ xoay của nó chậm hơn còn chúng ta mà kéo ngắn lại thì tốc độ xoay của nó càng nhanh hơn và ở đây thì quý vị bạn chúng ta thấy nó bị dập bị dập ở giữa ờ, cái lúc mà chúng ta chuyển nó nó quay nó chuyển sang cái này thì bằng cách nó giật ở ở cái sự chuyển tiếp này các bạn thì chúng ta tránh cái giật này bằng cái cách là chúng ta kéo cái này Đấy, chúng ta cho nó gối gối lên một chút đây mình cho to ra cho quý vị bạn nhìn đây chúng ta cho nó gối lên một chút ở đây thì nó sẽ đỡ bớt giật trong cái quá trình nó chuyển đổi ra hai cái logo đấy quý vị bạn không thấy có cái hiện tượng dập nữa đúng không ạ đấy và đây khi mà quý vị bạn à, chẳng hạn như chúng ta muốn kéo cái logo này lên ở đâu lên đây chẳng hạn hay là lên ở đâu và chúng ta đặt ở đấy rồi thì chúng ta cứ đặt logo chỗ mà mình thích thôi mình kéo khắp màn hình thích đặt ở đâu cũng được Đấy. đặt ở đâu mà công việc bạn muốn xong rồi chẳng hạn như công việc bạn mà muốn ờ, thỉnh thoảng cái logo này nó xoay ví dụ như đoạn này đầu đầu ờ, đầu video nó xoay rồi đến ờ, khoảng giữa video xoay lần và cuối video xoay lần chẳng hạn thì chúng ta lại ấn bằng cách là chúng ta copy thôi ấn chuột trái vào đây ở chuột vào đây copy Đấy. ta ấn vào đây cái ta paste vào đây nè ừ, ta ấn copy lại đây chọn hai cái đi chúng ta ấn copy ừ. có thể chúng ta phải mở một cách đây để chúng ta copy vào đây lại nhé đây chọn đây ấn đây copy đây ấn vào đây copy đây à. đây mình copy từng cái xem này tiền cái này được à, cái này chắc gió máy mình biết bạn xong chúng ta lại copy cái này đấy các cái gió máy mình cứ việc đặt thì cái này thì à, đây chúng ta chẳng hạn như chúng ta muốn nó ở giữa yêu nó xoay một lần nữa thì đến đây chúng ta lại cho đây và chúng ta cứ nhấn copy như thế cho đến à, toàn bộ cái video của mình Đấy. thì nó sẽ tạo ra một cái cái hiệu ứng là logo nó xoay tròn việc bạn Đấy, đến đây nó bắt đầu nó xoay tròn chẳng hạn như mình muốn để cái logo này thì nó ở ở trên này thì Đó. À, <laughs> để logo trên này này thì nó sẽ chạy xuống dưới này với các bạn đó nên bắt bắt buộc phải cho hai logo nó trùng nhau <laughs> đó là nó là một hiệu ứng à, khi mà quý vị các bạn không thấy nó nó xoay thì bằng ở đây là ở đây thì cái logo ở đây nó đang nằm ở giữa màn hình đúng không ạ đây đây quý vị các bạn thấy cái khung ở giữa màn hình là nó của cái logo này mà cái logo này Đấy, cái cái logo này thì nó nằm mình di chuyển lên đây rồi nên mà khi mà chúng ta copy là chúng ta trước khi mà chúng ta di chuyển ấy, à, trước khi mà chúng ta copy là chúng ta di chuyển lên trước chứ không thì như hai cái này nhưng mà ở đây nó lại có một cái hiệu ứng khác lại đẹp hơn Đấy. thì nó lại có một cái hiệu ứng khác là nó chạy xuống thế này nó chạy lên đấy cũng là một cái cách mới mà hôm nay mình mới, mới tìm ra còn lại ở, ở đằng này thì nó nó đã xoay một chỗ nó đã xoay rồi quý vị các bạn này đúng không ạ nó chỉ xoay một chỗ bởi vì hai cái này là mình đặt ở giữa rồi Đó. Đấy. đấy là cái cách mà chúng ta cho cái logo nó nó xoay à,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 cho kênh có ngày càng có ờ, nhiều video hữu ích hơn để phục vụ quý vị bạn được tốt hơn một lần xin chân thành cảm ơn hẹn gặp lại trong những video tiếp theo